Như Đạo Phật nay sáng à, sớm thứ bảy thì à, thấy à, mấy comment của mấy quý vị hỏi thì cái cái ly hương mà nếu mà không trả lại thì là làm sao trả lại cho chỗ đức thánh trần đạo đó dân vũ hán thì giờ à, à, tức thời sám hối nhưng không biết sám hối thiệt không nghe hay là xong rồi qua vụ này rồi <laughs> cái à, ăn ốc khỉ bào thai rồi tiếp tục nữa đi <laughs> cả triệu người bển đang lại lại khi bình thường thì không nghĩ tới đến lúc bây giờ chết tới nơi ông nào kéo cả triệu người ra lại ngoài đường thì chủ đề hôm nay thì mình kiệt nói về vấn đề à, có nhiều người hỏi làm sao là à, lỡ như một cô chính tấn công Việt Nam mà mình làm sao thì à, cái vũ khí mà tự vệ hữu hiệu nhất mình nghĩ nha cho nên <laughs> bây giờ không có vũ khí nào mà tự vệ hữu hiệu nhất bằng chú đại bi cái nghề này là không phải nghề của mình nghề này của mấy thầy mấy ông ăn ờ, được đà na thính chủ lo như trứng ngỗng thì chuyện này mấy thầy phải lo chứ này mình nói phụ trợ thôi nha xin lỗi thầy đừng nghĩ con gì nha con vô tư lắm nghĩ sao vậy mà chỉ nói kinh nghiệm ờ, trong gia đình với đời sống thôi chứ không có dám dành chán cơm của các vị đâu À, thì, có một đám cháu bên Việt Nam á, mấy năm trước thường à, lâu rồi về thường hai tuần thì thấy đứa nào cũng không biết chú đại bi là gì tối ngày học bù đầu bù cổ ngoài đường rồi buổi sáng rồi buổi tối thì học thêm mà ngồi mà kêu mà ngồi nói chuyện à, về đảo cũng không giống như lỗ tai bị che không muốn nghe anh tối ngày cứ lo ngoài đường làm tóc rồi à, quần áo rồi cái bữa kiệt mới à, nghĩ ra nói giờ mấy đứa con đứa nào thuộc lòng chú đại bi cậu thưởng 300 đô vừa <laughs> nói xong trời vòng vòng ngày thôi là thuộc nửa bài rồi thật sự trước đây mà mình mà học á chỉ có nhiêu người giỏi chừng ngày hai ngày xong à. người giỏi gặp chuyện chút mà có trăm mấy chữ với nhau dễ ợt tôi nó học <laughs> tranh thủ mà trước hai tuần về Mỹ nếu mà về rồi đâu được lãnh tiền cho nên đứa nào đứa nấy học không đầy ba ngày thuộc hết trời từ đứa 8 tuổi cho đây đứa 14 15 thuộc hết 300 300 trong thẳng thì à, mình biết mình đầu tư đâu lỗ đâu chứ bình thường nó xin mình còn hơn nữa nó tối ngày về buồn bực bội xin đi chơi đi uống nước rồi dẫn bạn đi à, đi à, có mấy cái giường giường vườn chuối vườn chè vườn dừa gì không biết có ngày mấy vụ đó karaoke rồi từ lúc đại bi nó bớt mấy vụ đó nha tại đó có ngồi nói tụi à, mấy đứa cháu nó nghe cậu cả đời sống ở nhà đại bi những lúc cô đơn không có người xung quanh đọc à, đọc lại lẹ đọc baby mình đọc lẹ đó dưới một phút mà đọc ra chữ thì trên 2 phút 2 phút 2 phút rưỡi mà khi mình đọc lẹ mình mình lướt chữ có nghĩa là mình thuộc lòng mấy vị cũng hiểu hết á mấy vị còn nhanh hơn mình mà điện mà giống như tivi vậy đường dây ờ, đường dây hay là giờ giờ vệ tinh đi xuống vậy đó cũng y vậy thôi mấy vị chứng hết mà đọc lẹ chừng nào á hữu hiệu chừng đó thì cái đầu của mình nó vui chừng đó tự nhiên á mình thấy phấn khởi lên mình à, không có dám giảng về thần lực hay này nọ đó là nghề của mấy thầy giảng còn này mình chỉ nói thực tế thôi mình vui lên rồi à, cười rồi vui không cần bạn không cần gọi điện thoại không cần coi cái phone cái ai ai gọi mình không không gọi mình mình buồn cái đó là mình lệ thuộc người ta rồi mình lệ thuộc cái nguồn vui của người khác không có nên vậy mình mới tự đi kiếm bạn thật cũng bạn nè ở đâu cũng có ổng nè ờ, trong đeo đeo đeo hình phật là có ổng rồi lo buồn buồn ấy giúp gờ gờ nghĩa cũng là bạn rồi à, bi á rồi à, à, đi vô nghĩa địa đi đám ma đi nửa đêm đọc đọc lên khi mình đọc nó tự nhiên mình không biết sợ gì chứ thì mình nói về mấy cái đó đi cái đó trong mấy thầy có nhiều rồi mình nói này là về cái con uh, dịch vũ hán nè một đống comment hỏi làm sao mình làm sao mình thoát cái này <laughs> kỳ cũng không phải bác sĩ theo bác sĩ ờ, bệnh chợ gãy về cũng hay lắm mà rồi ờ, nhiều thế giới mấy ngày đầu nói tìm thuốc này thứ kia nhưng biết mấy vị nói là xưa giờ 40 năm rồi không có xài ít nhất tháng 7 là một chuyện nói tới nó lôi vụ này đừng, đừng có gì hết cái này là bệnh của um, nghiệp quả mà à, cũng giống như ờ, luộc bánh thôi chưa có đủ đủ đủ đúng ngày đúng giờ bánh đâu có chín rồi cho thì um, nó còn lâu tháng 7 là ít nhất đó nghe chứ bên Việt Nam mình giờ bớt nói cái vụ tôi tìm được thuốc rồi này nọ đó nghe quá trời cái đó phong trào ờ, mà cho người ta lên tinh thần không phải khi mình làm vậy mình làm cho người ta lơ là, ờ, là người gặp ai cũng bắt tay gặp ai cũng tới gần người ăn uống chung rồi còn chết nữa cái đó là tội đó thiệt thiệt giả giả thôi mình phải phòng ngừa đại bi khi mình đọc đại bi á cái này cái này thì không có giải thích được khó nhưng mà nó có cái thần lực trong người ra người mình nó, nó có mạo nghe có lúc á, nó ví dụ như mình à, giận thì nó ra mấy người mà có thiên nhãn thông ta nhìn được á nó ra màu đỏ lúc mà mình yêu đương ai hay là thí dụ như tôi ta <laughs> cái um, ở đây mình biết nhiều chuyện mắc cười lắm à, cặp này đi qua nhà cặp kia ăn tiệc tùng bất thê thấy vợ thấy chồng ta cái đầu khởi tâm khởi tâm gì mình biết nha khởi tâm ý nghĩ gì mình biết cái là như là cái hào quang đổi đổi ra màu hồng cái tư tưởng mình á nó, nó như ý luồng điện thôi phát ra phát ra à, à, à, à yêu ra màu hồng À, lúc mình gần bệnh á, nó sẽ ra màu à, tím có có màu tự vì khoa học mai mốt nó có máy chụp hình biết hết còn giờ mình nói hơi sớm cái này là khoa học nói tự trong người mình là điện mà mình đang nói về à, điện điện lực chứ mình không có nói về thần thông hay gì hết đọc để bi cho nhiều vô mỗi người mình phải đọc khi mà nhiều người mà đọc cho thế giới này cũng như bữa à, sư phụ là Phật Hoàng Trần Nhân tâm ông cũng nói vụ này ông nói nguyên cả cái bầu trái đất khơi quyển mình đó cái người ai cũng lo cái gì không mà không có không có biết hiền á thì mình phóng ra nhiều cái tư tưởng màu đen ở cái gì màu đen á là là mỗi người một chút một chút thì thành ra nguyên cái bầu khí quyển này đen thui thì bao nhiêu thiên tai địa chấn lũ lụt đó là cũng từ tự mình suy nghĩ ra đó chứ không phải là chứ không phải là do thần lũ lụt hay thần mây thần gió vậy không phải cái đại bi á, nó khi mình từ ấy mình có cái thần lực trong người nó ra cái hào quang mình thứ nhất mình ít bị bệnh nha không có tình cảm cúm gì nhiều chứ thứ hai tinh thần mình lúc nào cũng vui không cần bạn à, mình đi chơi hay đi bãi biển mình đọc mình cũng thấy vui hơn tức là một người bạn trung thành suốt đời mà không bao giờ phản mình cũng không bao giờ làm hại mình chỉ có làm tốt làm đẹp đời thôi là mình mạnh khỏe thôi mà cũng không tốn tiền nữa bớt tốn tiền tại có bạn trong người rồi tôi đâu có cần là phải đi tới đó ờ, tôi đi ờ, mua sắm hay gì đâu à, khi mình đọc cái đó mình đang thí dụ mình đang nghĩ mua sắm thật sự mua sắm người ta chỉ thích đi vô rồi ờ, cửa hàng ngứa mắt là mua tốn tiền chứ thật sự khi mình không cần cái món đó nữa và khi có đại bi vô rồi bớt tốn tiền lắm là tự vì mình không cần phải đi cái đó là tự do cái tâm mình khởi ra ngoài đường thì tự mình phải đi theo cái tâm của mình là khởi ngoại còn mình khởi nội là mình đóng cái cửa nhà mình lại ở đây mình có đại bi mà thật sự mình không cần khởi ra đường cái là do tự cái tâm của mình suy nghĩ ra hay là vô thôi chứ đâu phải đi phải ra cửa hàng mua sắm gì đâu thì à, cái à, dịch dịch câu chín này nè câu 19 chín cái đại bi nó giúp á thì à, ráng thuộc lòng học thuộc lòng và đọc càng lẹ đó càng tốt à, lướt lướt lướt lướt vậy đọc đọc viết ờ, quen phút phút biến phút biến vậy đó Hình, à, bây giờ mấy ca sĩ hay này nọ cũng phải nên làm mấy cái à, mấy cái gì cái, cái um, biểu diễn hay là ấy gì đó của ờ, để mà dễ này anh để vậy ca sĩ cũng là quan trọng mà họ là những người cõi trời ở trên trời ngộ nghe có kèn hát bà là những người chuyên môn ca hát xuống đây cũng ca hát đó ừ. cái nghề mình chảnh làm gì xuống đây chảnh cũng có nhà băng nghe à. mình gặp mấy <laughs> thằng nhà băng cái mình hỏi câu ở chảnh nó cũng có nhà băng ở à, chợ nó làm nhà băng nó xuống đây cũng làm nhà băng nó làm nghề ca nó xuống đây làm nghề ca ừ. mình có thằng em tên là hàng thái tú á đầu gặp nó thì như ở chợ chắc ờ, cũng thường ca cho mình <laughs> nghe không biết xuống đây thấy nó cũng hiền hiền chơi nó thì xong cái bữa ngồi hỏi mà, mà từ đâu tới này nọ thì ờ, biết nó nó là kèm thác bả nghề ca không phải ai cũng ca được họ có khiếu hết trơn nó hơi suốt vậy ờ, trong kinh ờ, lăng nghiêm có nói về càng thác bà trở lại bi ờ, thì những câu comment quý vị hỏi làm sao có thể thôi mình nhưng mà thì nó ra cái hầu ăn trong người ra sáng sủa rồi lên đó. mấy con mấy con này đâu có nhầm gì đâu với lại bữa à, sư phụ đức thầy ông có nói trước tết nói những người tránh trực thôi không cần thuộc đại bi này nọ nó hơi sâu về đạo có người ra mấy người công giáo hay mấy người không có đi chùa ta đâu có cần đọc đại bi người ta chỉ cần tâm tránh trực thôi đúng sai thật giả thôi khi mình nó láo à, là mình đã biết mình không đúng rồi phải suy nghĩ này nọ bắt đầu lao ra cái trượt rồi khói đen rồi chỉ cần không có cái đó thôi cũng ok ví dụ như mình uh, ờ, bệnh uh, ờ, giờ có phong trào hay uh, lén ra đường làm này làm kia ờ, nít chút xíu cũng uống bia nữa cái mấy cái đầu óc á, của mình rất là quan trọng nó cũng giống như cái memory disk trong cái cái iPhone này chứa được bao nhiêu dữ liệu này nọ thì nếu mà mình trong đời của mình mấy đứa nhỏ mà nó đừng có đi uống bia nó đừng có đi chơi hay này nọ nó chứa những cái hay cái tốt á thì cái đó sau này giúp nó giàu lắm á còn giờ nó chứa mấy cái gì chửi thề vô trường đánh lộn rồi không có tình <clears throat> hàng xóm không có tình bạn bè thầy cô gì hết <clears throat> thì khi những cái, cái cái đó nó chứa trong đó đâu phải dễ xóa đâu nó cũng bây giờ mình muốn xóa cái tấm hình gì trên cái điện thoại á cũng phải đi tìm đi xóa mà rất là khó đâu phải dễ biết rồi rành về computer đâu máy vi tính đâu thì à, nữa thành làm gì thì những cái mà lúc mà nó quýnh bạn nó trong lớp học <laughs> thì khi ra đường quýnh lại cướp luôn á thế là tự đó là như mình khi mình uh, tự uh, nó nhảy lên cái như màn hình nó cứ chiếu ti chiếu lại trong cái cái những cái gì mình chứa đó thì tốt nhất bây giờ thì có thì gán xóa hay là xóa bằng cách chỉ có đại bi xóa thì mình nói vòng vòng cũng đại bi thôi thì mình đang nói tới đó chỉ có đại bi xóa hết những cái đó đại bi mi cực rơm xóa mấy cái dơ rồi chứa cái mới vô giống như um, hot dry vậy. clean clean up hot dry lại ừ. những bạn um, comment hỏi sao người này mình nói hơi tế nhị nhưng mà để mấy clip khác mình nói nhưng mà tại thấy nhiều comment hỏi lung tung thì mình chủ yếu là chị uh, hơn 50 phần trăm bảo đảm nghe bảo đảm luôn cái bệnh ờ, COVID-19 mà có tấn công Việt Nam ấy, đại bi thôi gán thuộc lòng mỗi người thuộc lòng ừ, rồi tự đọc rồi, ờ, nếu mà thấy đời sống mà không có thay đổi không có vui lên á thì lên Thiên Long Sơn kiếm kiệt à, thường cho muốn bồi thường nhiều ừ, bảo đảm sẽ thay đổi ừ, đẹp nhà đẹp cửa đẹp con đẹp cháu lúc đó là hết quậu với cháu thì sao cháu khóc hoài em đang đốt đọc đại bi mình hứng á giờ nó có khóc nó quậy nó la hay là ông chồng chửi mình nó cũng không có quậu nữa thử đi mình hồi xưa mình biết mà thấy vậy chứ kỳ cũng đọc mỗi ngày không đọc sao đi làm nổi ngày vô giống như quan quyện vậy ngồi thằng góc này thằng góc kia oh, anh quên lên lương tôi tao đâu lo vụ này ở cho có dòng phòng à, của nhân sự là, oh, thằng kia nó đi, tôi nó ăn hiếp tôi như quan quyện bởi chán vô hãng lắm thích ra vòng vòng trên núi đi bộ đọc đại bi vậy vui chỉ nhiều quan trọng ai gọi ông thổi là nhắn tin là có email rồi mình làm gì mình ra tiền hơn vô chẳng ngồi xử quan quyện tối ngày xử mấy chuyện lâm cảnh <coughs> tối ngày đọc đi vòng vòng trên núi đọc đại bi đọc viết thành cái núi không có đại bi đâu có suy nghĩ ra được mấy thứ ờ, khó khăn đâu những cái hiểm trở thì cái bệnh covid 19 lại bị chữa được chữa được à thí dụ nha em một cái quốc gia của mình á vậy nhiều 90 triệu người anh giờ thấy lãnh đạo mình ai cũng đạo Phật á mà nếu mà mấy ông thuộc đại bi mà 18 ông mà thuộc đại bi đi thì em nói như có đại mấy đại ca bệnh nghe được cũng xí xó nha em không có ý gì đâu không có quen với mấy ổng à, thì à, à, tại khi những người mà có có xuống đây có chức vụ lớn họ cũng có chân mệnh cao thì khi họ đọc á bằng cả trăm ngàn người đọc thật ừ. nó cũng y như như như đời thôi người ờ, mà mấy ông lớn mà đọc ừ, cũng giống như những cái hình tượng mấy vị lãnh tụ mình lãnh đạo đó ông dùng trump nè bữa đi ấn độ <laughs> làm gì mà vô cái chuyện của của, của nhà ấn độ á rồi cái ấn độ thì làm giải rồi nó quay dịch tơ đó cũng phải tốn thời giờ cái đó còn cái bà vợ ổng trời dân mo dân mo, xịn đâu có hiểu cái đó cũng đó là cái người ta không phải là vậy cái ý nghĩa thôi làm để cho là cho như hòa đồng với lòng dân rồi vậy đó thì nhưng mà ông lãnh đạo mình bây giờ ông nào mà lên đứng đọc đại bi cái là cả 90 triệu người sẽ đọc đại bi bảo đảm thử mấy anh làm thử đi em thì à, tôm tép không có, không có gì phải không nhưng mà em là tình thiệt nói thiệt những cái clip của em là trong đời xảy ra thiệt ngàn phần trăm cho nên có thư ra tòa tôi cũng, cũng cũng có bằng chứng tôi không có phải là mượn sách hay là chọc ai vậy tôi nói thật hết á ừ. cho nên bà con à, nào à, thì hiểu thì hiểu trong đó cũng có một số mấy đứa cháu cũng tội nghiệp cháu à, làm dư luận viên lãnh có một chút lương thôi mà thứ nhất tội khẩu nghiệp khẩu nghiệp với tại nó hỗn hào nó phá phách lắm trên mạng nó phá đủ hết hễ cái gì mà nói bất lợi trung cộng là nó vô nó chửi không cần biết cái đề tài của mình đang nói gì nó cứ phan ở trong đó à, nó phan để cho làm chi nó cháu nên bỏ nghề đó đi nó làm cho cái lòng người á, chia rẽ à, đang nói chia rẽ trong đó hôm có mấy comment comment hỏi sao người bắc giữ hơn người <laughs> nam cái này hơi tế nhị thật sự đừng nên hiểu gì hết nó vậy nói này nói hơi sau để để clip khác nói bữa nay nói chủ đề chủ đề bi tự quả bốn năm chục năm đâu có chùa thứ nhất thứ hai mình mà không giữ kiểu đó làm sao mình à, à anh hùng à, áo giải lơi lợi trận đạo cũng phải bắc không mình tất cả người nam cũng là người bác nên nhớ ông Nguyễn Hoàng mà ông vô miền Nam ông muốn Bắc mà mình dân Nam mà chẳng qua là đồng ruộng phì nhiêu cây cải lúa rồi ra hè quên cái là không cần tốn tiền mua rồi cá nhấp nhấp hai cá là đầy đầy nồi nên mình <laughs> giống chơi như kiểu là, là công tử bạc liêu vậy đó. nên mà người Nam làm ăn thì giỏi cho nên là tôi đũa thiếu một chiếc không được nghe ăn phở ăn cơm ăn cái thứ gì phải hai chiếc à, thiếu không được thời nay à, xưa thì chống dữ lắm bà chưng bà chịu nổi mình nó bắt không à, nằm bên sông dương tử bên mình tàu á đền thờ đồ bánh lấy nước của mình mà đẩy xuống tuốt còn có chút xíu thì mà còn chưa buông nó muốn lấy hết nữa. <clears throat> con cái phải hiểu như vậy người bắc á, là doanh nhân trời xanh ra những người bắc là doanh nhân đầu óc siêu giỏi chịu học chịu khó ừ. người trung á nó eo vậy này nhỏ nhỏ nhảy xuống <laughs> nhảy xuống biển mà lên núi lên không được thì làm sao phải gán gán giết thành dĩ nhân ừ còn người nam á đồng lúa phì nhiêu cây xanh sông ngồi đồ thoải mái anh hai bà tám nhà nhiều khi đi hàng xóm là tàn là tàn ghé nhà là muốn ăn ăn à thoải mái không cần mời tôi cũng ăn nữa đó <laughs> tôi vậy thật sự xưa vậy đi vòng vòng hàng xóm ăn chực không mấy bác không mời tôi cũng nhào tôi ăn thân hủ vậy đó thì cái đó thoải mái người nó mình không phải nói mình hiền hơn chút rộng rãi hơn nhưng sẽ thành cho nên tại sao khi người Nam nhất là dụng Hồng Xuyên sanh ra nhiều thánh nhân miền Bắc danh nhân miền Nam dĩ nhân miền Nam sanh ra thánh nhân trên thế giới này chưa có quốc gia nào được nhiều hồng ân của Phật của à, ngọc hoàng của cha mà sanh ra ba cái đạo đạo thứ nhất đạo cao đại cái đạo mà dễ làm nghe mà được quốc tế thừa nhận là rất là cực kỳ khó mà lưu truyền nghìn đời đạo cao đại sau đó là đạo hòa hảo vũ sơn hương này cũng giống nhau cũng đức thầy ổng vòng tới vòng lui bốn năm vòng à, rồi thành ra thêm cái đào à, khất sĩ ví dụ bác sĩ bên nằm tòng bên miếng Điện ở à, Miến Điện à, ai mà bữa có mấy bác hỏi vụ ăn chay mặn lắm qua miếng Điện qua Thái Lan mà hỏi ăn chay là gì không ai biết nhưng mà bên đó người ta tu thành A La Hán nhiều lắm á nhất là miếng Điện á thật sự mình không có nói mấy này tới nhị nhưng mà anh đừng quá chắc ăn chay là u hạn rồi không ăn chay mà tu là chỉ là khá thôi nói mình biết vậy à, nhưng mà tây tạng hay là miếng điện hay là thái lan tan mặn lắm giữ tam tinh nhục à, mình thấy vậy thì nếu mà người nào tu đừng có quá chấp cứ ờ, nhất là phật tử mình tại cái chấp mà thành ra nó bi trí dũng chỉ có từ bi thôi mấy bác phật tử ở đây nè ai cũng từ bi gặp ai cũng xá xá xá xá xá nhóc như con nha mỗi lần nói chuyện phải xá mà không phải là mình hiện đâu xá mấy vị đây nè nói nói tầm bậy là mấy ổng điển vô động cái là mình nói không được mình muốn cho cái clip nó nói suông suông phải xá vậy thôi chứ không phải tôi uh, quy quy gì đâu nãy ổng qua đây nhiều lắm mà đứng mím cười không à, thì uh, trở lại chủ đề chủ đề bi à, khi nói khi máy này nói chuyện nó chưa không có không có viết giấy xuống không có nghĩ cứ, cứ ở trong điển ra gì cho gì cứ nói cái đó à. cho nên nó này qua kia kia nọ nhưng mà biết được à, lời thật kinh nghiệm thật chứ không có nói suông theo sách vở mấy thầy giảng mấy cái này hay lắm chỉ cần à, à một thầy nào thôi chỉ chủ đề thôi không có thể vô trong cái lớp giảng giảng 3 tiếng vòng vòng vòng vòng mà nhiều phật tử không biết cứ nghĩ là à, ấy nhưng thật sự chủ đề nó có vậy thôi à, à giống như uh, phẩm bồ đề đạt ba nhé mà mình đọc lướt ra cái là mình hiểu ý gì rồi hay là u bà ly chịu chơi lúc mấy người bỏ lần đóng vàng đóng tiền ổng là hợt tóc thôi mà không tham treo lên cái cây chạy theo luôn thành phẩm thì đại khái một chút thôi thì con trong tinh điện chút nhưng mà ở ngoài thì ông giảng bốn năm tiếng gồm vòng cũng vậy thôi à thì cuối cùng á, nó không có sanh trí tuệ ừ. từ bi dạy cũng có đầy mới là phật tử mà từ còn dũng cảm nữa nhiều lúc uh, kể nể là không có dũng cảm cái gì thấy không đúng thì mình cũng lịch sự nhưng mà phải phải có một chút dũng cảm bi trí dũng và cái ghế đó, nó có một chừng thiếu hại chân kia làm sao ngồi tẻ là hoài á nên đây mình có mấy à, mấy phật tử hồi xưa chung giờ cũng đụng tới cái giống như bị liệu giật mình <laughs> tại tâm bất loạn hết rồi nó phải thực tới đời sống hoặc dạy à, đời sống à, bởi vì mấy vị mà mình nhìn biết ông nào mà im <laughs> im mà ngồi mà mà thấy thần lực của ông mà phóng ra mà thấy ngầu á, là ông này là định dữ lắm vậy á vậy nhiều mình có nhiều đó nhưng mà ngược lại mấy ông không có chịu nói sự thật mà mấy ông tu giỏi không có chịu nói vẫn có ông tu giỏi ông ờ, thầy ờ, thích ờ, tâm sư gì? sư sư an lạc hạnh ông đó là thiệt á ừ. ông có thể nói những lời mà mấy vị chân tu bệnh đó, nghe hiểu được mà mà học tử cứ nghĩ là ông không phải ổng lộ cơm nó thiệt đó ừ. mình biết ở trên thế giới chỉ có người thường không có hiểu như cỡ mấy à, người có điển mấy người tu cao ta liếc cái video liếc cái hình thôi à, ta biết ai ai à, không có nó láo được chỉ có người thường không có hiểu cái nghĩ còn <laughs> một bóng hai hình một hình năm bóng của nó quá trời rồi ở ngoài bắt cà lắc cà lắc rồi thảy tiền thế tiền phật trời nào mà có mấy vụ đó không có rồi à, mẫu mẹ nhập vô à, mẹ ban phước cho con quỳ lại uống nước ta ngọc hoàng thượng đế rồi mặc áo y chang mặc đồ thì giống á nghe nhưng mà không phải à con cái này mình nói thật sự không phải ngọc hoàng mặc màu vàng nha có lúc à, lễ trọng đại thì cha mới mặc giống à giống như cái ông mà nhập nhập ngoại ở bên Việt Nam thì có nhưng mà có những lúc mà cha mặc đồ đỏ những cái đồ khác nữa mẹ cũng vậy không phải mặc đồ đen không đâu không phải phật mẫu mặc đồ đen lần đầu tiên mình mình biết được á, mẹ mặc đồ xanh dương à, cái mẹ có đeo chiếc nhẫn như nè xoay cái là đổi đổi cái màu á, đổi cái áo mà khi trong cái đó nó cũng giống như cũng giống như cái đèn này nè à, mình thấy mình thấy giống như màu màu đỏ nhưng mà ngược lại trong nó nhiều nhiều màu chiếu chiếu khác ngộ mà mà mấy phật không không phải một màu à chỉ có phật thích ca phật hoàng ổng chỉ có con cáo vàng nè à. y như là bên năm tông mà mấy thầy à, miếng điện vậy đó à, bữa nay mình kể chuyện à, <laughs> gặp phật thích ca nữa dũa cho con chập kỳ đó thì cái clip này uh, chú đại bi kháng thuộc lòng có thể qua cái bệnh con 19 nếu mà ai à, nghe cứ hỏi à, tôi có gặp Phật thích ca nữa mà nói nhiều quá sợ ta khó tin ổng vô tư lắm hiền lắm ổng giảng cho mình bốn bài bốn bài đó trong kinh không có chỉ nói sơ sơ thôi à, nói phổ độ chúng sanh trong kinh mấy thầy đó khổ độ chúng sanh nó hay đọc buổi sáng nhưng không phải không là phải khổ độ phải phật phải là dùng cái chữ khổ độ chúng sanh chứ không phải khổ độ à, à. thì con lần gặp được ẩm có duyên trẻ nhìn cũng phải ba chục tuổi hay đạo phật thì chú đại bi mỗi người gắn thuộc lòng à, tốt bạn đời bạn à, đủ đủ hết không không bao giờ ờ, phản mình buồn gì á, đọc lên chấm được cô 19 á tại cái hào quang nó phóng ra đó cái con vi khuẩn nó đâu có dễ và xâm xâm nhập được khó lắm lúc nào cũng uống nước nhiều nhiều tại khi mà lỡ vi khuẩn nó dính vô cái tay mình cái mình móc mũi hay là mình làm gì á nó chạy vô người thì nó cũng dính phổi thôi thì nó xanh sôi nảy nở không phổi thì mới chết còn như mình uống nước nhiều nhất là nước ấm rồi đó trà rồi ờ, nó cũng trôi xuống khi mà trôi qua khỏi phổi là sống rồi nó vậy đơn giản còn nếu mình đọc bi chú đại bi nhiều nhiều thì mấy cái mấy cái năng lượng của mình trong á, cũng đốt cho nó cháy còn cái chuyện mà bên tàu mà nó lại mình nó sám hối kiểu đó, đó cũng tức thời thì cũng là tốt chứ không phải là xấu nhưng mà lại có triệu người bệnh lại xong hy vọng đừng ăn ba cái bậy bạ tội chết ừ. Họ kỳ này không thấy cặp Tân Bình lại Trốn dưới hầm mà đâu có lên đâu lại Như đó Phật à, Xin chào chú Đại Bi rất là hữu hiệu Mà không phải giảng đạo nha Mình nói thiệt mấy đứa cháu 300 đô thuộc lòng hết Bây giờ đứa nào nấy không có xin tiền nữa Nói giờ con hiểu rồi con hiểu đạo rồi Họ mừng trước, thứ hai ba tháng xin con cần này con cần kia con cần cái laptop con cần cái điện thoại con cần đủ cần hết giờ từ có đại bi không cần gì hết hỏi giờ mấy con muốn cậu rể gì không cần biết hiểu đỡ tốn bởi vì 300 lời quá trời